chạy mùa có thua khu sò xa chi gió 我知道个不，红过我故美浓香，在我有。 cô nhỏ hao con nua xuồng Pasita Nụ tư lùa cho má nó có bao Mò chùa tờ lỡ có má li bao trái mà có buồn gió gió ya ta có tư bao cha để trâu luôn đu tia vừa lù cu vừa chi mua nu có cho cu tia qua trâu cu tua tua xia mua kia cho xia khi ngao trâu mua con khó cho nụ nó khó cụ tao say nhờ kê chi vì cụ lu có nó trong có thia qua tàu mà cụ tua nhung lu xia lưng trống qua mòn dù xia cho xia yua tù qua trâu cụ chi mà kê mung 我能的莫鸟trong tung đi nhỏ trong thao có cho plua xa cha số của mua có nhìn nhẹ chia lo tư chỉ rong lũ xia xa mua tua kia lo tua chi tao xa mua con đồng xa mua con có mu khó lũ xia lo wa chỉ tàu li tia chi chi lu xia ô nâng xia phê có wa tàu cú ya cha tia nó kiềm bua cha bà sao giờ qua yo thò mau cha lo thấu cha ta chỉ khơi tua mu rong ya li cú wa nâng xia chỉ bao to on vì nhon sân có nó xứ nê thiếu hoa cho cụ chỉ sao nê cho chóp lúa xa cha xua của mua có nhị nhẹ chia lo tư chỉ rong lũ xia xa mua tua kia lo tua chỉ tàu xa mua con đồng xa mua con cò mu khó lũ xia lo wa chỉ tàu li tia chỉ chỉ lu xia hô năng xia phê có ua trâu cú nhà cha chia nó kiếm bua cha bà sao giờ qua vua thọ bao cha lo thấu cha ta chỉ khơi tua mu rong ya li cú ua nâng lưu xia chỉ bao to đề li nhỏ chân có nó xứ nê thiệt hoa trâu cú chỉ sao nê xin shinji sate ku yo thật tu nhỏ hao dơ kê lù khó chẳng cứ tư chi yo 道吧？我没打死你。mi ừ. cứu từ trong con dìa lâu chế bờ ta oh, yon sa pao sa kê đô you are more thon gió trái nấu nó tình nhỏ ca chia lưu thế sao yêu tao chỉ bỏ xa tia có yêu mùa của xưa cho ta lưu xiang dừa mùa gió cây lưu trồng 去到底。萨提亚有多么，老佩毛路西亚，为故的照干净路的波达。 កតជាលៀក chết rau có chúa có lucia luco se mo cu yin tao xia luôn cho con. kalusuntia lasciare buongico to từ trong lời mìa cha ra lúa vì chi tao có tù rong gâu trong lim lơ xa buồn buồn đâu mù là mù mua ta thiên mùa ra Lucia pha da chi sa ta chúa lâu ta ra nơi chế dân tự ra ra luôn chỉ có tư mù tàu nâng chan đun đi. chỉ thông ly cú nâng trâu đi con thế là có tối rồi có tối cho trần chỉ khó chỉ đâu có con cơn mà cơn à cùng người ra cả cơn ấy hả tộc hơn cái kia tại ăn luôn mà có tổ tụi nữa bà tống này tống hắn tôi kia tôi ra con nhé con tổng sản nó ra giờ là lâu ta ra 자, 그게 là nó 또 쫑아, 너 쫑아, 예, 쫑아. 기여 예엔 tờ cha ra nu chỉ có từ mù tàu nâng chan thôn thi chỉ thông ly cú nâng trào đi màu tư xa cha ra chi chê yua chi chi cho nu tuần thi penting 千中的。 don to get caught up in lu lolundulichi shenga già nhỏ tao dậy lâu với cha chuyện vua chỉ bao cho yêu vua lấy cha thọ luôn tu một trâu đã á trâu luôn đi chỉ bỏ ra chi dậy luôn nu một trâu luôn ly số y nu một trâu y ki thọ luôn tu phải yêu mình gì dậy yêu ba chỉ tao là tia dậy yêu ba một trâu là tia yêu một tia mà lý xin tia mà lý xin 我不一遍你落我过，你莫做给路用家，你用家一波家呀，我过马路线你呀，给牛线的几次啥，给我过了我都给，要不都是莫的紧，你莫过了我都怕，搞不那么头几岁，黑熊我这么寂寞，是路lonely 你莫几多，咱要我给了几刀，别做梦你莫几刀，做给路了跟着给，其实做了路都累，给熊我一波家，谁先来？ 睡了，睡了。哎，做梦了？做梦。在这听吗？